tính chủ con là ngụ tại hôm nay là ngày hai ba tháng chạp tính chủ chúng con thành tâm sám sửa hướng hoa phẩm và chiêm qua ấu mộ kính dân tôn thần thắp nến tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái chúng con kính mời ngài đông trụ tư mệnh tao phụ thần quân hiển linh trước an thụ hưởng lễ vàng